kinh Kalama này đại chúng Kalama chớ vội tin điều gì chỉ vì đó là lời truyền khẩu chớ vội tin chỉ vì đó là truyền thuyết chớ vội tin chỉ vì đó là điều truyền tụng chớ vội tin chỉ vì điều đó được truyền thừa trong kinh điển chớ vội tin qua lý luận suy diễn chớ vội tin chỉ vì diễn giải tương tự chớ vội tin qua sự đánh giá hời hợt những dữ kiện. Chớ vội tin chỉ vì phù hợp với định kiến. Chớ vội tin chỉ vì điều đó nghe như hợp lý. Chớ vội tin chỉ vì vị sa môn nói ra điều đó là sư phụ của mình. Nhưng này đại chúng Kalamat, khi nào tự mình biết rõ như sau. Các pháp này là bất thiện, các pháp này là đáng chê, các pháp này bị các người có trí quả trách các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh khổ đau, thì này đại chúng Ca La Mát hãy từ bỏ chúng. Này đại chúng Ca La Mát, chớ vội tin chỉ vì đó là lời truyền khẩu, chớ vội tin chỉ vì đó là truyền thuyết, chớ vội tin chỉ vì đó là điều truyền tụng, chớ vội tin chỉ vì điều đó được truyền thừa trong kinh điển, chớ vội tin qua lý luận suy diễn chớ vội tin chỉ vì diễn giải tương tự. chớ vội tin qua sự đánh giá hời hợt những dữ kiện. chớ vội tin chỉ vì điều đó phù hợp với định kiến. chớ vội tin chỉ vì điều đó nghe như hợp lý. chớ vội tin chỉ vì vị sa môn nói ra điều đó là sư phụ của mình. Nhưng này đại chúng ca la mát, khi nào tự mình biết như sau, các pháp này là thiện lành, các pháp này không có gì là lầm lỗi, các pháp này được bậc hiền nhân tán dương. Các pháp pháp này nếu được thực hiện sẽ đưa đến hạnh phúc an lạc thì này đại chúng Ca La Mát, hãy theo đó mà sống và hành động.